Mọi người ơi, bây giờ là mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng à, cái homestay mà cả nhà mình ở ở khi mà ở Bảo Lộc nha. Thì homestay này là gần à, gần chùa Linh Quy Pháp Ấn. Tức là chỉ cách cổng trời khoảng à, mấy chục mét thôi mọi người. Đó là ở phía đằng sau camera, còn ở đây là homestay. Thì bây giờ mọi người đi theo mình để coi cái homestay nó đẹp và dễ thương như thế nào nha. Đi, con mời cô chú đi cùng với con đi Peter bây giờ là trời cũng hơi lạnh á nên mình sẽ mang một cái <laughs> nhìn Peter mắc cười quá mình sẽ đeo cái này cho Peter ấm đó còn bây giờ là đường đi lên này mọi người ơi hiện tại là đây là đang là mùa vắng khách á cũng không đông lắm thì đây đây là lối đi lên nè mọi người có thấy không đây là cái bạn uh, ờ, đây là homestay thời thanh xuân nha mọi người tên là thời thanh xuân và cũng là tiệm cà phê luôn Daddy Ở đây có đàn guitar nè Mà bà không thấy đúng không? Ừ hả? Đó, bên đây là quầy cà phê nè mọi người Còn ở bên đây là sen đá như họ bán hay sao á Còn phía bên đây là quán cà phê cho khách ngồi Còn phòng của hai, hai vợ chồng mình, của cả nhà mình là ở bên đây đó phòng ở đây phòng ở đây nha mọi người thức dậy một phát đi ra ngoài đây là view núi nha rất là xinh luôn rất là chiêu chiêu luôn đẹp không đẹp không mọi người rất là đẹp luôn và ở dưới đây có có rất là nhiều cây sen đá cây sống đời và mình rất thích mấy cái ý tưởng à. cái sen đá mà trồng lên cái cây gỗ mục mà lâu đời như vậy nè mọi người đó, nhìn rất là sáng tạo luôn nhìn chồng mình rất là thích luôn Peter nó hò cây sống đời này đẹp có hoa ở ngoài kia cũng có mấy cái đó kìa đã đi quay à. khó quay đúng không ở ờ, ngoài đây cũng có mấy cây ờ, sen đá rất là dễ thương luôn mọi người đó đây nè nhìn rất là lạ luôn Rồi bây giờ mọi người sẽ cùng mình đi khám phá tiếp nha Ở ngoài đây là có một vườn hoa Rất là xinh luôn đẹp hơn mọi người đó phía bên đây là cắm lều như mọi người thì khách tới đây có phải có thể là cắm lều có thể là thuê lều và ngủ lại mình nghe nói là giá khoảng 100 ngàn một người thôi còn kế bên đây là vườn hoa thấy hoa không hoa màu vàng xinh lắm luôn ở đây có rất là nhiều chỗ để cho mọi người à, sống ảo giống như là cây cầu thang màu tím đường lên thiên đàng đó còn đi lên khu trên đây là sẽ có một số uh, điểm check in cho mọi người nha giống như là uh, cái gì mình không biết tên nhưng mà nói chung là để sống ảo mọi người rồi đi ra hồ cá nha <laughs> Peter giới thiệu với mọi người đi Ở đây có rất là nhiều hoa luôn cô chú ơi Ở đây thì mọi người có thể làm barbecue Đi theo nhóm, đi theo đoàn cũng rất là tiện lợi nha Ở dưới đây thì à, Mình cũng ở đây khoảng à, một ngày rồi Thì mình theo mình được biết thì ở dưới đây là nuôi cá rô phi, cá du hồng cá chấm cá chép bạn thấy cá ở dưới đây chưa thấy rồi thấy rồi hả nhiều lắm hồi, hồi trưa em cho nó ăn cơm ở phía xa xa kia là một cái tròi bây giờ mình sẽ đi ra cái trò chơi ở đây có nhiều loài hoa lạ mà không biết là hoa gì ở phía trên đó là cho mọi người à, cắm lều mọi người khách có thể cắm lều trên đó ഡിലങ്കിൽ First is, is still um, record right Did you record here? Yeah ở đây có có nhiều chuyện tranh đó mọi người thì uh, có thể tới đây uống cà phê xong rồi đọc truyện ngắm cảnh ngắm cá rất là chiêu luôn cái này đa số là chuyện tranh thôi nha không phải là tiểu thuyết rồi đi tiếp theo thôi bây giờ mình sẽ đi khám phá tiếp đúng không đó còn đây là đường đi lên cái khu cái khu mà cắm trại mọi người ở đây cắm lều thì à, họ có lều sẵn luôn <laughs> Peter nó được to quá <laughs> đi lên đường này cũng hơi cao mọi người thì mọi người nhớ đi cẩn thận nha buổi tối thì à, cũng có đèn sáng á nên à, cũng không có gì phải sợ hết có tiếng nước chảy róc rách bé Peter mỏi tay mà đi lên cái đường này mệt quá mọi người ơi ở đây là toàn khung cảnh của homestay ở đây là toàn khung cảnh của homestay nha mọi người rồi mình đi tiếp nha ở đây có nhiều chỗ sống ảo ghê mọi người bây giờ hôm nay mình mới đi hết mới đi hết cái khu này chứ mình ở đây một ngày rồi chỉ ở đi ở quảng chỉ đi vào quán cà phê thôi nhìn chiêu quá mọi người ơi Mọi người ơi Ở đây có nhiều cây rêu nhìn xinh quá Ở đây có nhiều cây rêu muốn mang về trồng ở trong cái cái hoa cái cây cái hồ có thể mình thấy những người mà làm gọi là một cái cái hộp thủy sinh á xong mà bỏ mấy cái rêu này vô chắc mình lấy một ít về để mình à, mình làm quá do you remember uh, in Dong shop there's this kind of a box like forest um, sample yeah ừ. I want to take some to to home. <laughs> Bây giờ mình đi tiếp nha mọi người ơi Đi lên đây hơi mệt ở đây đẹp lắm mọi người ơi nhìn cận nhìn view nè nhìn ta nhìn view đồi núi này mọi người rất là chill luôn ha nhìn toàn cảnh homestay có hồ cá có chọi có bàn uống cà phê homestay này đẹp đúng không anh ở đây có một à, có một cái lò nướng để cho khách khi mà họ muốn uh, nướng hay là barbecue gì với mọi người là có bàn có ghế luôn nha cắm lều ở đây cắm lều ở xung quanh đây và barbecue ở đây ờ. ừ. ở đây có một cái gương để à, đúng trend đó mọi người đuôi trend trên tiktok á it, it is a trend a trend on tiktok to people to make a video tiktok yeah like this i i i stand here and i just look at this and i i i i pull you into the mirror là help more people mình đang giải thích cho chồng mình về cái trend ở trên tiktok á mọi người <laughs> ở trên đây có nhiều cây rừng có nhiều cây nhìn lạ lắm ta ta ta mọi người ơi để mình à. mọi người ơi bây giờ mình đi khám phá tiếp nha thì bây giờ mình sẽ đi lên cái bậc này cái này mình cũng chưa đi nữa thì à, bây giờ mọi người đi cùng với mình nha ở trên đây cũng có trồng nhiều hoa nữa hoa màu tím tím đẹp lắm rồi ở trên đây có nhiều chỗ để sống ảo lắm mọi người mình thì mình mình thì mình à, bây giờ mình không có sống ảo nữa mình chỉ làm video cho mọi người coi thôi daddy be careful cái này hình như cũng lâu rồi á cái bậc thang này mọi người nên là nó cũng cảm giác nó hơi mục mục quá nên phải đi cẩn thận à, Lan đây mệt có mình thở không à ở đây có một cái à, cái chuồng để sống hạo cái này là cái tổ không mà cái chuồng đó cẩn thận đó mình lên tiếp nha mọi người ở đây thì có trồng nhiều cây sầu riêng ở đây giống như là vườn vườn gia đình á xong rồi họ xây à, họ xây homestay có cây sầu riêng cây cà phê có nhiều cây rừng bây giờ mình đi lên tiếp nha mọi người ơi Why? It's just dangerous. À? I, I, uh, I will be careful. I will be careful. Is that okay? Rồi. Cái này nó cũng mục nữa mọi người ơi. Phải đi cẩn thận. So just just step on on the. I, I can do it. I'm not holding the baby. <laughs> giờ mình đã tới cái vườn họ đang trồng những cây sầu riêng mới hết đường để đi rồi đúng không chủ yếu xung quanh đây là vườn cà phê với lại vườn sầu riêng á mọi người ở gần à, cổng trời này là mình thấy có một cái homestay khác nữa homestay ga mây nha sáu mọi người thì để lát nữa mình lên đó mình coi homestay đấy cà phê Do they have the, the, the small... Do they have the small road to, to walk? Okay. Chồng mình là đang <laughs> đi coi đường xem có đường nào xuống an toàn không mọi người Thì bây giờ mình sẽ đi xuống bằng đường mòn của của người dân á, của khu vườn Bây giờ mình sẽ đi lên ah, You know, I like to explore <laughs> what's have Peter. yeah. It is difficult It's, it's quite okay. If you can walk up those stairs, you can walk up this easy, trust me. Yeah, but how you get? Easy, you just walk up that. Ah, uh, okay. Ah. Ah. <laughs> Peter is started, quoi? Peter nó phấn phất quá mọi người ơi Ôi giờ nó có nhiều cây rừng nhìn lạ quá ta Mình là trước khi đi là mình đã có bôi à, Bôi cái thuốc, thuốc chắn mũi á Thuốc xịt mũi á Để cho mũi khỏi cắn á mọi người Wow Ở đây có cái hồ gì đẹp lắm nè Mọi người ơi Đi mọi người theo mình đi khám phá tiếp hồ đẹp ghê mọi người ơi maybe they are building you want to I want dạ. có một cái đường đi lên nữa mọi người ơi mình nghĩ cái này là của của homestay khác hoặc là à, hôm bà bé tôi cho hôm hay mệt chưa mệt rồi mỏi tay chưa <laughs> mẹ có thể vừa vừa vừa quay vừa vừa dạ. đấy được nhưng mà ba, ba bé Peter khỏe hơn bây giờ mọi người theo chân mình để đi khám phá nha thì à, chồng mình là đang bé Peter rồi hồi nãy là mình bể Peter á mỏi tay quá giờ chồng mình bể bây giờ mình sẽ sẽ quay một cái clip ờ, bằng điện thoại để cho mẹ của chồng mình coi nha Mom this is have a lake beautiful lake here and this is the view of the homestay we we are staying total wheel. Daddy, chụp hình ở đây được không? Hehehe <laughs> mình nghĩ hồ này là hồ nhân tạo tại vì mình thấy mấy viên đá họ xếp chồng lên nhau mà có xi măng lắm mọi người đây này xếp cũng đẹp đấy chứ bây giờ mình sẽ đi lên cái đường mòn này nha mình nghĩ nó sẽ đi qua một cái homestay khác hoặc là mình có thể ở trên kia cũng có một cái homestay hồi nãy mình nói là mình nghĩ đó là homestay gamay còn bên đây thì mình thấy có một lối mòn đi lên thì bây giờ mình sẽ đi lên đó coi xem xem sao mọi người nha à đúng rồi có một đường mòn ở đây có một đường mòn đi lên này mọi người còn đây là homestay tụi mình ở nha thì đây là view view tổng thể nè đó còn bên đây là mình thấy có một cái đường mòn đi lên là mình nghĩ là của homestay khác rồi bây giờ chồng mình đang đi lên rồi Daddy I think that another homestay you see the the road this road. So we just go explore, right? I mean, just, it's a homestay, but we're allowed to go in there. Yeah, oh, homestay and coffee. Yeah, cool. yeah. Đi thôi mọi người ơi Vì tớ rất là phấn khích luôn, rất là thích luôn Ờ I wouldn't mind a coffee actually. Seems like that. You want a coffee? Okay. No, or uh, a beer, or something like that, right? Maybe a beer. Just when you said coffee, I was like, mm, That's a bit later than usual for a coffee. Uh, huh? Không, <laughs> em nói chuyện được mà, em có thể cut. bây giờ là mình đi lên cái, cái homestay ga mây đó nha mọi người và ở đó là homestay nhưng mà có cả cà phê luôn thì có thể là uống cà phê được xong sau đó mình có homestay đó như thế nào thì mình nghe nói là homestay đó khoảng 800 à, hoặc 900 một đêm á giá cũng hơi cao cái homestay mà mình đang ở là thờ thanh xuân thì khoảng hai trăm rưỡi một đêm thôi là cho hai người tính đầu người thì trăm ngàn tại vì mình có <laughs> hai người và một em bé sao anh cười em biết rồi mà <laughs> ok với nhau mọi người ở <laughs> trên này có có ai cà phê có thể uống cà phê được nhưng mà mờ thì mới đi vừa nói mà phải leo dốc nữa em vẫn record hả đúng rồi à, mà mà indeed ở đây có view đẹp có cái hồ Just think we go this way, right? To get the, the coffee. It's because you're scared of that steep hill. steep hill là gì? Which way to the homestay? I think this way. Okay. Or maybe this way. I think this way. It looks like it's more, it's written more. Call it. Mọi người có thấy cái dốc này rất là cao không? Nhưng mà xe máy sẽ đi lên được nha mọi người Nhưng mà cảm giác nó phiêu lắm lên và giống như là mình muốn tụt xuống vậy á nhưng mà các bác tài xế ở đây thì lái quen rồi một hai ba chạy lên trời ơi cái dốc nó cao lắm mọi người ơi giống như là đang leo núi vậy á It's like I'm climbing mountain <laughs> sure you can do this? Yeah, of course, why not? Just slow. My legs <laughs> are hurting already. really? Yeah, come on. This is Cái này là cây bơ hay sao mọi người ơi? Nó có nhiều hoa lắm. Đây là vườn cà phê này. Bên này là vườn cà phê. Peter nó enjoy luôn á anh. But he doesn't know we are so tired. he just point my face and laugh at my face Trời ơi Peter Nó đi với ba nó Nó cười vào mặt mình mọi người ơi Mình leo không nổi Dốc cao quá Thôi hết khỏe rồi mommy turning slowly <laughs> mọi người nhìn mình đi rất là từ từ đó không chạy được vì nó quá cao buồn quá mọi người ơi Giày bị bông rồi Giày này của em gái em Cho em Lâu rồi chưa mang Bây giờ <laughs> mình sẽ đi như vậy trên đây có cà phê có homestay đó mọi người nãy mình nói với mọi người rồi mà bây giờ cái giày của mình nó bị bông á thì chắc mình quay về lại à, trở lại về lại homestay của mình you want to keep keep moving uh, I'm okay with this but I'm scared if you break yeah do you want to go down back down uh, we have to go back down anyway yeah mọi người ơi bây giờ mình vẫn tiếp tục đi khám phá nha và mình sẽ cần theo cây đế dày và mình sẽ lát mình quay về quay về lại homestay để xin ờ, keo giám sát sau bây giờ mình tiếp tục đi được hả I'm scared Yeah, well, let's not go then, because um, that dog can easily just run around here and meet us here. Yeah, okay. Just go back, right? Yeah. thôi bây giờ mình đi xuống mọi người ơi mấy con chó nó sủa ghê quá sợ chó nó cắn go back to homestay and I asked for the, the, the thing to, to stick my my shoes stick I say stick right Glue hả? Peter, are you happy? <laughs> Peter lúc nào cũng happy hết Nhìn cảnh đồi núi đẹp quá à. Ở đây có thể nhìn thấy được uh, trung tâm uh, Bảo Lộc à. Thấy có nhiều chùa